cây này để dài hơn đẹp hơn cây để ngắn hơn xong gì để được em ủa để ngắn mà để vừa nó khít nó phít vậy nó mới sướng trời mười hai giờ tôi tính quay tôi núp rồi ông má quay quay phim là sợ nhất thằng cha nội này nè thằng cha nội là nhiều nhất nhiều chuyện nhất trong phòng luôn ủa vô là gần nào vô gặp ông cà khịa hết thánh cà khịa Chào các bạn đến với à, THON Stream Bình Tân Hôm nay à, không phải là mà video hướng dẫn tập luyện à, Không phải là video hướng dẫn buổi tập của Duy Nguyễn Bây giờ tập hết nổi rồi Hôm nay là Duy Nguyễn làm một video để gửi tình cảm thân thương đến các bạn fan hâm mộ Bình Tân Và quý khách hàng ở Bình Tân à, à, Không bỏ rơi Bình Tân đâu các bạn à, Bữa nay nó nói chung là uống rượu cao vô 3 tiếng xong rồi đợi media nên bây giờ là nó nó nó nó nó nó nó, nó hết hết tập nổi rồi bây giờ là hết biết nói cái gì luôn rồi không biết cái bọn Mira bữa nay nó ăn cơm kiểu gì á các bạn nhìn đồng hồ nha bình thường á là à, à, à công ty á, cho phép là 12 giờ nghỉ ăn cơm 11 giờ lặn mẹ rồi nó xong giờ giờ là hai mấy đó mà Di uống vì quạt cao là uống lúc 10 10 11 giờ rưỡi tới giờ là nó ra vậy nè các bạn sẽ thấy là bên BBT quận 12 với BBT quận 9 à, nó đầu tư ghê quá đúng không? Bên Bình Tân các bạn nói là không đầu tư không có, bên Bình Tân là chẳng qua là diện tích nó nhỏ thôi nhưng mà cũng cố gắng đầu tư với bạn. Và hôm nay là Duy Nguyễn à, đi về về vòng vòng à, nói về sự đầu tư mới ở bên Bình Tân. À, cái này thì khỏi nói, cái này làm clip rồi. Cái này có trăm ngoài trăm lẻ bốn triệu hay gì đó máy này. Rồi hai cái khung Smith. Chỉ có duy nhất ở bên Bình Tân mới có hai khung Smith nha mấy đại ca mấy đại ca cứ ngồi ganh ghét nó rằng ừ bên quận 9 ngon hơn rồi bên quận 12 à, ngon hơn nhưng mà tôi khẳng xin thưa khẳng định chỉ có bên Bình Tân này mới là có hai con Smith quận 9 chưa có nữa và ở bên Bình Tân này có những máy cũng là lạ độc độc giờ đi qua con này đi con này là đáng lẽ bên quận 9 nè nhưng mà bên quận 9 à, chặt rồi nên à, Duy mới chuyển con này về bên Bình Tân mà con này các bạn nhìn nó ghế nó nhỏ nhỏ vậy thôi xin báo giá luôn ngoài 30 triệu đó nha nó định với anh luôn ghế này ngoài 30 triệu nha đại ca nên đại ca mà tới tập cái ghế này làm ơn nâng niu trân trọng đó giùm tôi một cái ờ cũng ông nội đó, đó ông nội đó ngày xưa tập hồi xưa tập phòng cỏ mấy em rồi xong rồi nhón bắp chuối đi quen nó cười cười cười nó đúng quá cười nó đúng quá cười nó đúng quá cười ờ, quá trốn hả nó nó nó nó nó vàng dạ rồi đó cái vàng đó hay coi live livestream buổi tối rồi xong rồi đi cà khẹ đó. đó cái máy này nè hồi xưa phòng cỏ nó có phòng cỏ nó có mà phòng vip không ai chơi máy này hết á phòng vip đó là ta chơi là đứng nhón hoặc là ngồi nhón không à tại mua cái ghế này nó uống nó uống tiền ông nội ơi ông ông cái ghế này ông làm hay đừng nhón bắp chuối thôi à đó, mà cái ghế này mua hơn 30 triệu thì bạn nhìn nó coi nó là gì hơn 30 triệu vậy vậy đó nè uh, à, mắc in USA mắc in USA nha logo túp sức quyền thoại dòng là dòng Performance nha ba cái dòng này dòng Performance đó cái dòng Performance đó nó gồm có Performance Plus Performance Plus là cái dòng mà um, Duy à, quay hai cái clip ở bên quận 12 á nó là dòng Performance Plus rồi cái dòng này á là cái dòng Performance rắc đó rắc là mấy cái đồ mà gọi là um, à, gắm đồ gắm điếc rồi đó nói chung tất cả những cái sản phẩm mà duy mua mỹ đế á, là đều là performance hết đó thì cái ghế này đó một trong những cái máy ghế performance performance nhưng mà nó lại dạng giống bắp chuối thôi đó thì nhà chỉnh nhà chỉnh lên nè luôn vô có chỗ này chỉnh nè nè cạch cạch nè đó không được đó không đó không không em em em em không em không em ru luôn mấy cái máy của tàu hả lại vô vậy nè em được nó gích đó vô vô cái là viết mỹ đế này nè rồi ok rồi tạ thì giờ thích chốt thích thôi vô nhóm bắp chân dễ thôi ngồi nhóm chỉnh cho phù hợp với mình rồi ok rồi vô không để không nè tinh tế nè cái ghế ở dưới nè ghế ghế nè không ghế nó ốp vô nè nó phù hợp với cái đùi luôn hiểu không nó nó, nó mỹ đế nó, nó vậy đó bạn không biết nói sao biết mỹ đế thôi chứ giờ kéo vô nè kéo vô này là cái quyền thoại một thời này giờ mấy ông nội cái đòi mấy ông nội kia đòi ông không không hiểu đổi ghế này với ghế tập lưng ghế tập lưng bật bật như ghế nhỏ như như, như con gì con chuột nhủi á cái con gì ta cái con gì mà mình mình mình bắt nó đưa hải càng ra đỡ đỡ vậy nè mấy bạn ăn à, bổ củi à, ăn bổ củi lộn lộn lộn con không rồi. bài này ủa tôi phỏng vấn luôn bây giờ á khịa khịa đó. đó tập vậy thôi đó đó, một phải không Mấy cái chưa chưa thấy phòng game nào buổi trưa tập đông bà cố trời 12 giờ tôi tính quay tôi núp rồi ông má quay quay quay phim là sợ nhất thằng cha nội này nè thằng cha nội này là nhiều nhất nhiều chuyện nhất trong phòng luôn Ủa, vô là gần nào vô gặp ổng cà khịa thánh cà khịa vô tập gặp ổng sợ lắm chưa đâu đông quá trời không biết cho tôi quay phim chứ mốt mấy phòng khác sẽ phải để chữ quá phòng này nó quen quen rồi nó không sốc chứ mấy phòng khác mình vô phim chạy hết nè này không phải là clip hướng dẫn nha mà này clip review chứ thông báo là bình tân mình đem này về cho anh em xài vui thật vui quên nữa coi mỹ đế này có tính năng quan trọng không để test cái mà test test test tính năng này hôm nay chưa ai cà khịa rồi vô vô vô mấy em rồi rồi ok à nó bảo hiểm mấy bạn tính hết rồi ồn quá kỳ kỳ hồi kỳ tôi mua máy tàu ông nó đi ồn quá tôi cũng làm giống vậy nè gớt cái bụp cái cây đập vô cây này luôn mà chẳng nói mà tôi bị bị đè là tôi gãy xương quá vậy á nè tôi hỏng chân rồi tôi test thử cái tôi để vậy nè nó đè vô chân nè mà nếu mà tôi buông ăn cái nó rớt cái bọc vô đây cái cây này đập vô cây này nó chơi vậy đó thằng này không bị nha tính năng an toàn đạt thôi trời mẹ nó đi chơi đồng bộ cái điều mà Di muốn nói đây là cái gì giờ là mấy cây sắt rồi đó mà cũng chơi mỹ đế luôn ghê không bình tân nó chỉ có chất đó chỉ có bình tân thôi nha rồi chúng ta tiếp tục đi qua cái máy tiếp theo mà nó cũng quyền thoại không kém Thôi. đây cái cây sắt nữa cái cây sắt nữa em em em anh nhờ cái em em xuống dưới em lấy mà nó cây ba beo mà cái cây tròn tròn có sẵn á thẳng ngang gì cũng được á cây, cây nhẹ nhiều luôn công thẳng gì cũng được đó bd cũng được nữa mà cái cây ờ, nhỏ nhỏ thôi nha cây chừng 10 năm mười kg gì thôi hết người rồi mấy em hết người rồi nhờ luôn ừ, thằng đó đó là nó thích áo anh lắm mà mặc vừa nó nói thôi mua súp nhiều nhiều nhiều vô đi mặc áo mới vừa đây ghế này là ghế mà tập tay trước này này bằng giá kia ba chục ngoài có ai tin nổi vào mấy cái sắt thôi ba chục ngoài á wow. nói ra không ai tin luôn mẹ xong rồi cái cái mình mua máy người ta chửi mình khùng này đem mày ra đi hổng hài lắm đủ không mấy qt mấy con qt nhà mình nè mấy con qt nhà mình đó tôi kêu máy là đem lên tầng 3 cái xong buổi tối tối đó cái mình đi massage à, massage thì đó, trong phòng massage nó không có wifi các bạn mình không có nào mình coi được camera ở nhà hết á cái mấy ổng biết sao không ổng đem tầng hai ổng để vậy nè ổng để vậy nè đu bởi sao mình chụp hình đó đu mà ghế để vừa dưới ta ghế để đẹp thiệt chứ xong mình về mình điên máu sôi gan lôi đầu cái chửi tao nói tụi bay có bị khùng không mà mà nó để cái cái ghế thì để đây mà hai cái cái rắc ba beo á để đằng kia kìa đâu mỗi lần tao tập á nó tập xong cây này nó khiêng từ đằng kia cái cây ra đây xong cái giờ tôi muốn tập cây nặng hơn đúng không muốn tập cây nặng hơn là hai chục ký, hai chục bao cái nó khiêng cây để trả đằng kia xong nó cầm cái cái chục ký lại nó cầm cái chục ký lại để ở đây nó tập xong rồi cái thằng mà nó khiêng đi thì không nói nó ngu cả nó đi má cái thằng kia kìa nó khiêng ra để đây đóng xong họ xả đóng tạ đi luôn nó xả đóng tạ đi luôn tao tao tao tao quay tao lại luôn vậy mà nó không làm bt nữa coi lần nào tuyển thằng nào tuyển cho này không có tuyển nha bt làng nào không có tuyển đó bóc phốt luôn bóc phốt chính nhà mình luôn ông nội ơi cây đó là cây này nè ba cái thẳng cái cong gì đó cũng là cây này nè để mẹ nó đây đi nó nói ủa sao anh ơi cây để ngắn cây kia là nó nó nó soi vậy nè nó tụi nó tụi nó hài lắm nó soi nè ủa anh anh cây này để dài hơn đẹp hơn cây để ngắn hơn xong gì để được anh ủa để ngắn mà để vừa nó khít nó phít vậy nó mới sướng còn mày gì vậy đâu được đúng không cây này đây tao cần gì ừ tháo này ra nè đúng không tháo bánh tạ ra lấy bánh tạ kia gắn vô lấy bánh tạ gắn vô này nọ không có tập nhiêu đâu tập thật ra máy tập tay á đây không có thiếu đâu chỉ thiếu một cái quyền thoại phi quay mắc hơn con này một chút ở bên quận 9 có bên đây chưa có hết chỗ để rồi đó con này vậy là ngon rồi ba cái bài này nè mà có mấy bố hài lắm thêm thêm tạ cho anh tập nặng nặng nặng bài này mày chứ nặng bài này không có tập nặng được mấy em bài này tập nhẹ bài này người ta căng cơ gì đi tập nặng đúng không ê lụng đứng về tập mày bậy bậy đó sĩ này sĩ ông ông nội vừa rồi sĩ nhục nhục ngục ngục sĩ, sĩ nhục người tàn tật đúng không ai nói lụng tắm được nè lụng đứng về tập này ba ừ. Đấy. tôi tập đàng hoàng trong con mà tôi cao tập vậy đi Đấy. À. À đó cái bài này nó phích cái tay mình lại đó để mình kéo vô mình kéo vô mình kéo vô mình kéo vô mình kéo vô cái mình lên tạ ghế này có gì chỉnh không ta đây kiếm một có cái chốt không dưới đây thường thường dưới đây nó có cái chốt nè rồi này không có chốt luôn mấy em ghế symbol thôi ba mươi mấy cũ ba mươi mấy củ nói chung mấy bạn đừng mua bằng ơi mắc lắm tới đây trải nghiệm được rồi mua chi mấy cái đầu yêu này để Duy Nguyễn mua được rồi độc quyền ok à, Bình Tân nó có ba máy này nè các mình có wow vô Woo. mệt quá mệt quá mấy em ơi tập trong cầm trong cầm trong cầm trong cầm trong à! À! À! À! À! À! À! và xuống lầu 2 có có con cái nữa xuống lầu 2 còn nữa nha cái building này á anh đứng đây á nó đã được hơn 3 tuổi rồi nó được hơn 3 tuổi rồi khai trương vào ngày 17 tháng 7 2017 thì tới nay là hơn 3 tuổi nha các bạn thì hơn 3 tuổi nó trải qua bao nhiêu biến động của thời gian bao nhiêu sự dịch chuyển của không gian do những cái à, tầng đất gãy địa chất này nọ đó nó hình thành nên à, thì Duy nói cái điều đó làm gì con người Duy cũng già cỗi thời gian già rồi giờ cả như mệt mỏi rồi đây cái ghế này mới nhập về bổ sung thiết bị ghế này mua để làm gì ta nói ra cái giá bằng xỉu nữa nè biết ghế này nhiêu không nope. ngàn đô thật ra đó cái ghế này á thì mấy cái phòng khác đó để kéo kéo này gần gần vô cho nó giống giống nè đừng so nha đừng so đừng so khung nha mấy em đừng so mấy đồ được giải thích luôn á đừng so khung nha đó, ghế này ghế mỹ đế nó phải khác chút thì bình thường các bạn có thể tập trên ghế này cũng ngồi cũng đẩy cũng điếc này nọ hết tất cả mọi thứ nhưng chỉ con duy nhất bài là không làm được bạn có thể làm được hết tất cả trên này đúng không nhưng mà cái chỗ này thì không hạ xuống được nhưng mà không hạ xuống được qua ghế bên kia ngồi vẫn tập tay được nhưng mà chỉ duy nhất con bài không làm được thôi đó mà cái bài nằm trong giáo án mắt ot trong giáo án mắt ot đó mà phải bổ sung cái máy này vậy tôi, tôi không hiểu tôi, tôi bổ sung máy này để làm gì nữa để chứng tỏ tao đây nhiều tiền hay là để chứng tỏ tao đây chịu chơi không biết luôn thích thì bổ sung thôi tại vì mình đã chơi nguyên vàng rồi phong anh đó bạn mình nâng cấp còn vàng rồi phong anh là logo nè nào mỹ đế đó. thì mình ờ, cứ đầu tư cho đồng bộ vậy thôi cho có cái để nói cho có cái để làm clip bạn có thể hiểu rằng ừ tôi bỏ ra nãy giờ ba máy rồi đúng không máy ba chục ba chục ấu lộn ba mươi ngoài ba mươi ngoài cứ coi như ba mươi lăm cộng lại cộng lại trăm triệu trăm triệu đó chả lẽ chả lẽ đầu tư một trăm triệu cho để chia sẻ cho các bạn để ra một video thôi thì video là được bao nhiêu view bao nhiêu like bao nhiêu subscribe để tôi đổi lại giá trị mà tôi bỏ ra trăm triệu không giải thích được các bạn thích thì chơi thôi giờ đừng hỏi nữa mệt lắm đó. khi mà các bạn mắc ot đó thì các bạn sẽ dựa cái lưng ra đây bạn đẩy cực nặng vai đẩy giờ nặng nhất còn khi bạn dựa vô đây á, thì nó nó bị phích lại đó bạn sẽ bạn đẩy nặng thì được rồi đó nhưng mà nó sẽ nó sẽ không vô bằng ngồi ghế để đẩy đó mà mấy mà những cái phòng gym khác đó, nó không có được cái ghế này nó không bao giờ nó dám bỏ tiền là nó mua ghế dặn giày hết mà nội cái ghế tàu thôi mà bây giờ báo giá ghế này 10 triệu là cha con cũng vải luôn rồi đúng không vải luôn không ai mà đi cùng đi bỏ ra tiền mua ghế này nó sẽ làm ghế nóc quen quen không ghê nóc ở chỗ lòng á mấy bạn nào coi video này các bạn comment đi giờ còn phòng game nào mà làm ghế mấy ghế nóc ở chỗ lòng à kéo chuột rồi nè đẩy vai hoặc là những cái ghế nó hàng sắt nó hàng thôi bằng sắt chạy đủ đang đẩy bụp banh mỏ hàng ngã cái đùng con ghế nữa chắc trời ơi chắc không cách nào ngửa ra được đó nên cái ghế này nó sẽ tập được tất cả những bài bạn thường thấy cái đó không nói nữa nhưng mà nó tập được bài mắt của ti mắt của ti vậy đầu tư máy này để anh chi chuẩn bị quay lại giáo án mắt của ti à chắc chắn rồi mắt mắc ti Di chưa làm một cái án hoàn chỉnh đúng chưa phòng già duy già nhưng mà tinh thần chưa già rồi vô minh hoàng cái mất cái đi chơi chơi không phải tổng gì đâu ba cái này là lên chơi chơi thôi mất đi nó phải lên khác nặng lắm đó nó này không vị trí này nè cực kỳ an toàn vô vai nhiều lắm Yeah. Bah. Bah. Bah. rồi đúng không hoặc là có thể gọn chuột để dây những bài cực kỳ quan trọng quen thuộc luôn đúng không hoặc là vậy đó không dễ lợi hại lắm ba đó sao sao rồi có mấy thằng cà khịa chơi một tay phải không chụp chụp chụp ôi ủa già rồi xíu học ba hồi xưa chụp cũng giờ học quá đó thôi thôi nãy chụp tại xíu học nè bình thường làm gì chứ chụp học được mấy này đúng không vậy chứ, đúng không nó ghế ngàn đô Hay thì mua súp đi ba Giàu nghèo mẹ gì Lai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 Duy Nguyễn, BBT Founder